Nên thưa quý bà con cô bác, Minh Toàn đang đứng tại ở đây là trong cái khu săn quất của Quảng Ninh. Và vị trí của Minh Toàn đang đứng là tại uh, khu vườn Tê Giáp Phân Nộ. À, nó có, có có cái biển ngoài này nhưng Toàn là quên mất quên à, mất cái tên biển. Và đây là một trong những cái trò chơi mà rất là theo cá nhân của Minh Toàn thì khá là nguy hiểm Đấy. và ở đây thì à, chủ yếu là các cái bạn trẻ thanh niên thì à, hay chơi à, chơi những trò này chứ còn những người lớn lớn tuổi thì mình toàn à, không thấy thì à, bây giờ à, xin mời quý bà con cô bác chúng ta hãy à, xem cái trò chơi này nó như thế nào nhé Đấy, ban đầu là nó quay quay quay nó hạ à, nó hạ cái biên giới xuống nó quay như thế này một số cái bạn gái ờ, cũng ờ, rất là liều ờ, chơi những trò này bên cạnh đấy thì một số chàng trai thì mạnh mẽ hơn nói có một số cao như thế cũng là con. có những người không dám mở mắt luôn một vòng hai vòng ba vòng 뭔가 없네요 À, các bạn này đi xuống đi ra vẫn là tỉnh táo à có một <laughs> hơi sốc Có sơ không em? Không sợ, không, không sợ, sợ, không sợ đâu. Bây giờ anh, cứ thử lên rồi biết không sợ. Nó coi như pi long đâu. Có buồn nôn không em? Không à? Buồn nôn nó sợ. Có vắng đầu không em? Chơi cũng thả lỏng người. Bình thường anh cũng là vui thôi. Không sợ. Lên, xuống, ngồi đi, mẹ mày. Nhạc quá. Đấy, là mở cổng cho các bạn này đi vào bạn này sẽ đi vào và vào ghế ngồi chúng ta hãy xem cái một cái hành trình của của cái trò chơi này nó như thế nào nhé đứng đây cho mát này dốc, xuống ấy Cưng à? Một lần nữa anh ạ Một lần nữa Ui, tao ghê lắm, tao không dám lên đâu Thế là dám rủ tao ra Có dám chơi không em? Đây là đang định Đang định à, thử Nhưng vào chơi đi biết cảm giác Anh chưa, anh, chưa, anh không dám anh em trước Đời năm thôi Chết, tao, tao chơi xong rồi, tao chết không về hả? Để cái xe kia mới sợ kìa Tao đi xe tao chỉ sợ là mình rụng cơ xuống Ngồi ở chỗ bên ngoài Ừ đấy Nổ thế chứ Cái ảnh ấy đấy có một uh, em em nhân viên em uh, kiểm tra các cái độ an toàn cái khi mà cho cái này nó di chuyển và bây giờ xin mời cái bà con cô bác chúng ta hãy xem uh, bắt đầu cái quy trình của nó nhé đây ban đầu là nó hạ cái bệ xuống này này quay mấy vòng liền cơ mà cái bệ xuống cô bảo bác tài cho thấp hơn một vòng không để tao lên chết uống nước cao về uống xong thì chết rồi chả có nào phải nó chia đúng kia rồi bắt đầu rồi Ôi. là sợi xoay như thế này À, độ xoay à, nó sẽ nhanh dần nhanh dần dần. em đi thế chân cả là chân luôn <laughs> vừa di chuyển vừa tê giác cuồng nộ thì rất ủng hộ quý bà con cô bác nhé à, khi mà quý bà con cô bác muốn chơi cái trò chơi vừa rồi thì chúng ta hãy vào đến cái tìm cái, cái khu là đê giác cuồng lộ gần cái cổng à, vào số 1 của khu hoa long tóc Đấy, có em cái à, này cũng à, rất là năng ngủ muốn chơi đây đây đê giác cuồng lộ quý bà con cô bác nhớ nhá à, ở trong này khá là rộng nên khi mà quý bà con cô bác ờ, vào trong này chơi chúng ta nhớ là cái cổng này cổng số 1 để chúng ta vào khu này thôi mình toàn ờ, xin dừng video này ở đây nhé